Xin chào các bạn, đi sinh tồn có lẽ là sở thích của nhiều người để thử thách bản thân, nhưng đi sinh tồn theo cách của các thiếu gia thì không nhiều bạn được thử thách. Hôm nay mời các bạn xem các thiếu gia này đi sinh tồn như thế nào nhé. Đây là những anh chàng con đại gia do rảnh rỗi quá nên cùng nhau lái máy bay trực thăng đi ra hoang đảo để sinh tồn. Mấy anh chọn một hoang đảo nhỏ không một bóng người. Theo, sau một hồi bay đi bay lại cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trực thăng vừa đáp xuống anh chàng hào hứng lao ra như chim sổ lồng thiếu gia đi sinh tồn mang theo một đống đồ nghề lặn biển nào là chân vịt này, mắt kinh đỏ săn. Ngay sau đó anh mang bộ đồ lặn vào và lao xuống biển dưới biển cảnh thật là đẹp, dưới dạng san hô là đàn cá đủ màu sắc lượn qua lượn lại, nhưng anh chàng không quan tâm những con cá đó. Đây rồi thứ anh quan tâm là con tôm hùm này, phát hiện ra anh nó thu mình vào hang đá, anh chàng gión rén bơi lại đưa tay ra định chụp nó thì hỡi ôi nó phóng một cái đi mất tiêu. Nhưng anh đâu phải là tay nàn chỉ anh kiên trì bám đuổi thì ra nó chạy về hang ổ của tôm hùm, một đàn tôm hùm xuất hiện trước mắt, anh chàng mắt sáng rỡ lao vào, nhưng những hang đá nhỏ làm anh khó khăn, sau một hồi loay hoay anh cũng tóm được một em tôm hùm. Theo anh sung sướng trồi lên mặt biển khoe chiến tích với bạn bè, nhưng nhìn con tôm có sai nhỏ quá không đủ ăn nên anh lại lặn xuống và thả nó ngay vị trí bắt lúc nãy. Vào đúng hang ổ của tôm hùm nên có rất nhiều anh tha hồ ngắm nghía, lựa chọn và anh đã tóm được một em. Con này có vẻ to đấy, đàn tôm hùm này mà gặp mình thì mình tóm hết rồi. Tính là một bữa tiệc nướng BBQ hải sản nên anh ta bảo anh bạn đưa cái nỏ để mình lặn xuống săn tiếp, anh ta đúng là một tay đi săn thượng hạng nên vừa xuống anh đã săn được một em cá gì mình không biết, nhưng con cá khá to, thế là đủ bữa tiệc rồi nhé. Anh chàng tỏ ra rất phấn khích với thành quả của mình rồi cùng nhau thu dọn đồ đạc chất lên máy bay trực thăng. Những thiếu gia nhà ta quả là có những sở thích tốn tiền bắt được cá và tôm hồn xong nhưng lại muốn đi tìm một nơi khác có view đẹp hơn để thưởng thức. Thế là họ lên trực thăng đi tìm một hoang đảo khác có view đẹp hơn. Sau một vài vòng bay các nơi thì ba anh chàng cũng tìm được một hoang đảo có bãi cát rộng, thế là họ đáp xuống, xuống đến nơi ba anh chàng rất vui vẻ, đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ con. Giờ thì họ chia nhau đi tìm củi khô để tổ chức bữa tiệc nướng BBQ hải sản giữa hoang đảo rồi. Cũng may ở đây có cả những thanh củi to nhỏ nên họ nhanh chóng kiếm đủ củi cho tiệc nướng. Một anh nhặt được một cái xương đầu con hươu, anh thích thú dùng nó làm đồ chơi. Những nhánh củi nhỏ được bẻ ra để bên dưới, bên trên xếp những cành củi to lên, rồi dùng ngọn đuốc châm lửa. Bếp nướng cháy lên, anh ta phấn khích nhảy qua đống lửa, rồi anh ra chữ thăng lấy con cá và con tôm hùng ra. Cứ tưởng những anh này đã quen được phục vụ tận răng sẽ không biết làm. Nhưng anh ta cũng khéo ấy chứ, anh dùng con dao nhào lọc phần thị cá ra khỏi xương, rồi lọc phần da cá ra, xong anh lại trẻ lôi con tôm hùm ra. Thì ra anh làm món cá chiên bơ và tôm hùm nướng phô mai. Khoảng 15 phút sau con tôm đã chín, anh dùng hai nhánh cây nhấc con tôm để lên khốp gỗ khô làm bàn tiệc. Một ông anh dùng dao lọc thịt tôm ra chia mỗi người một miếng. Giữa cảnh biển đẹp hoang vắng này được thưởng thức tôm hùm tươi sống thế này thì còn gì bằng. Vừa ăn anh ta vừa huyên thuyên kể cảm xúc của mình khi đi sinh tồn như thế này. Quả thực mình cũng muốn được một lần hưởng thụ như mấy anh đây. Có bạn nào cùng suy nghĩ như mình thì comment cho mình biết nhé. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.